Kính bạch chư ờ, Đại Đức Tăng, kính thưa quý ờ, tu nữ, kính thưa toàn thể các cư sĩ Phật tử và thần quyến của cư sĩ ờ, Thiện Phước Lâm Kim Đắc. Hôm nay là ngày tuần thất 49 ngày của thầy Lâm Diêm Đắc pháp danh là Thiện Phước gia đình quyến thuộc của cô Điềm cô giáo Điềm tức là cô Diệu Hạnh ở ờ, Canada có nhà Ý mời chúng tôi ờ, thuyết cho một thời Pháp sáng hôm nay nhân cái ngày lễ dỗ ngày lễ tuổi thất của thầy để cho quý thuộc nghe giờ này chúng ta sẽ nghe pháp rồi à, sau đó chúng ta sẽ làm lễ trai tăng cúng dường ở tại à, trai đường à, kính thưa quý vị nếu một người à, hiểu được Phật Pháp chúng ta sẽ nhận thức được cuộc đời là vô thường cuộc đời này à, luôn luôn có cái sự thay đổi sinh diệt chúng ta không thể muốn cái gì nó trường tồn nó vĩnh hằng bất biến không thể muốn là được nhớ khi xưa vào những năm sau 75 cái thời mà hoàn cảnh rất là khó khăn về mặt ờ, kinh tế cuộc sống của người cư sĩ cũng như là về sinh hoạt tôn giáo cũng không phải dễ dàng thế nhưng với những người đi tìm đạo như là thầy à, giáo đắc và cô giáo điền thầy thị phước cô diệu hạnh hai người hai ông bà đã đi tìm đến cái ngôi chùa này và lúc đó chúng tôi chỉ mới là một vị sa di trẻ thôi nhưng mà chúng tôi đã hướng dẫn về Phật pháp dạy giáo lý thì à, cô giáo cũng thường đi đến tham dự các cái cuộc lệ các cái lớp học còn thầy giáo thì à, đi vào chùa lập cái à, ban tu thư chùa siêu lý rồi sau đó làm trưởng ban cư sĩ hộ pháp ở chùa xử lý chùa này, này mặc dù cuộc sống vật chất khó khăn nhưng mà về tinh thần thì các vị nó rất là giàu luôn luôn gắn bó ngọt bùi cay đắng đều chia sẻ với chư tăng và cái định luật vô thường cái cuộc sống luôn luôn có cái sự giờ đổi cho nên thời gian thì gia đình của thầy cô đi định cư ở Canada ở trong gia đình thì cũng có một người con của thầy là Lâm Trên bên đi xuất gia là học trò của chúng tôi rồi sau đó cũng quần tục đi theo gia đình đoàn tụ bên kia Vẫn một thời gian dài Cho đến hôm nay Thì Thầy đã ra đi Tùy theo cái duy nghiệp Nhưng mà trong cái tuổi 85 Thì như vậy cũng đã là quá thọ Là một người cư sĩ có công với Phật Pháp Và có cái đức tin tu hành chúng tôi nhớ rất rõ là cái tâm nguyện của thầy là cái nguyện vọng để chứng chánh đẳng chánh giác trong tương lai một cái hạnh nguyện lớn nhất ở trong các hạnh nguyện Bồ Tát thì đó cũng là một điều và chư tăng rất là quan hỷ mỗi khi nhắc đến những người cư sĩ cố cựu đó Bây giờ thì những người cư sĩ ngày xưa vào những năm 78, 79 thì không còn lại là bao nhiêu, chỉ còn vài người thôi. Khi mà chúng tôi nhìn quán đi quán lại từ xưa đến bây giờ vật đổi sao dời mới thấy được cái lý vô thường thì ngày hôm nay đó nhân cái dịp tuần thất 49 ngày của thầy hôm qua chúng tôi đi dạy trên học viện thành phố được lời mời của đại đức của thượng tọa trụ trì chùa Sĩ Lý quận 6 chúng tôi có ghé đó để tham dự cái cuộc lễ tuần thất của thầy ngày mùng 9 và hôm nay thì chúng tôi về đây ờ, chúng tôi cũng được mời qua đây để tham dự cái cuộc lễ trai tăng này người phật tử chúng ta mỗi lần chúng ta đi đến để chúc thọ cho một người già chúng ta cần phải biết rằng đó là một thiên sứ báo tin cho chúng ta về cái cuộc sống có thân đây phải bị sự già không thoát khỏi sự già khi mà chúng ta đi đến thăm một người bệnh chúng ta cần phải quan sát để thấy là một thiên sứ đi qua đô tá báo tin cho biết có thân đây phải bị bệnh không thoát khỏi sự bệnh bản thân mình rồi khi mà chúng ta đi đến dự một cái đám tang của người đã chết thì chúng ta phải quán xét thấy đó là một thiên sứ để báo tin cho chúng ta biết là chúng ta phải có sự chết không thoát khỏi sự chết ngay cả việc mà chúng ta đi đến để mừng cái lễ đầy tháng thôi nôi hay sinh nhật của những đứa bé mới chào đời chúng ta cũng phải nhận xét thấy đó là thiên sứ đi qua đồ tá để báo tin cho biết cái sự khổ sẽ đến ở trong cuộc đời này như vậy thì ở đây đó các phật tử chúng ta luôn cả các bậc xuất gia chúng ta cũng vậy luôn luôn là chúng ta nên biết rằng là có thân đây tức là chúng ta sanh ra ở đời đó chúng ta phải bị sự già sự bệnh và sự chết chúng ta không thể thoát khỏi cái sự già sự bệnh sự chết đó và cái cảnh già bệnh chết đó nó sẽ mãi mãi lặp đi lặp lại trong suốt sanh tử luân hồi của chúng ta cho nên một người trí có ý thức có trí tuệ thì chúng ta cần phải hiểu rằng Chúng ta sinh ra trong cuộc đời này Sống ở đây Gặp thân bằng quý thuộc Cha mẹ Vợ chồng con cái Hay là bà con bên nội bên ngoại Chúng ta gặp nhau ở trong Cái cuộc sống này Chỉ là cái quán trọ cuộc đời Sư gọi đây là cái quán trọ cuộc đời Và Đức Phật này cũng dạy như vậy Trong cái quán trọ cuộc đời này chúng ta đi đến đi đến một mình và chúng ta ra đi chúng ta cũng ra đi một mình thôi chúng ta không thể nào mà chúng ta vui cười hỉ hạ ở trong một cái gia đình một cái thân tộc mà chúng ta quên rằng là tất cả đều phải ngoại vong tất cả đều phải biến đổi tất cả đều phải suy sụp thì chúng ta sống chúng ta phải có cái cuộc sống có ý nghĩa ý nghĩa như thế nào tức là chúng ta phải sống hiền thiện thân từ bỏ việc ác chỉ làm việc lành miệng từ bỏ lời nói ác chỉ nói lời nói lành ý từ bỏ tư tưởng ác chỉ suy nghĩ cái tư tưởng tốt đẹp và thôi thì khi mà một người biết làm như vậy thì người này sẽ có hành trang để mang theo trong ngày vị lai ngày hôm nay chúng ta đến chúng ta dự cái cuộc lễ chung thất của người trong quý thuộc tức là quý vị à, đến để cúng chung thất cho thầy liêm lây lâm kiêu đắc người chết thì cũng đã chết rồi chúng ta đi đến nếu mà chúng ta chỉ tham dự để cho có tham dự thôi rồi sau đó chúng ta trở về chúng ta cũng sống ở trong cái trạng thái mù mờ hay là chúng ta không còn cần suy nghĩ gì cả chúng ta quý vị tưởng rằng là quý vị sống ở đời mãi hay sao chúng ta không thể nào sống ở đời mãi hôm nay chúng ta tiễn người thân đi mai mốt những người thân khác tiễn chúng ta đi trong cái cuộc đời này luôn luôn là như vậy chỉ có người trí mới cảm thấy sợ hãi hốt hoảng và họ mới có cái sự kinh sợ để họ khẩn trương làm các cái việc này ở trong kinh ý kiến của tất cả như thị thuyết đức phật ngài có dạy hai điều thứ nhất là hãy luôn luôn quán xét về những cái pháp động tâm cái pháp động tâm đó là gì tức là chúng ta nhìn thấy cái sự sanh sự già sự bệnh sự chết chúng ta thấy cái khổ luân hồi ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh atula chúng ta thấy rằng thế gian này là vô thường đi đến chỗ hủy diệt Chúng ta thấy rằng đời là vô hộ vô chủ Không ai bảo vệ cho ai được hết Che chở cho ai được hết Chúng ta biết nên biết rằng đời là vô sở hữu Ra đi phải bỏ tất cả Chúng ta không mang được theo được cái thứ gì qua thế giới bên kia hết Tài sản, sự nghiệp, danh vực, danh vọng Và chúng ta phải biết rằng cuộc đời là thiếu thốn, không biết đủ là nô lệ cho tham ái chúng ta phải suy nghĩ gì? thì 11 cái pháp động tâm đó gọi là săn quê cho đi giá tha năng tha năng đi là chúng ta phải luôn luôn quá xét như đó rồi khi quá xét được cái pháp đó rồi cái tâm khởi lên cái sự lo âu sợ hãi nhàm chán cuộc đời thì chúng ta phải làm cái gì ở đây thưa quý vị Đức Phật này dạy rằng khi đã quán xét thấy được những cái cảnh động tâm như thế thì nên khẩn trương tinh tấn nỗ lực tự mình sống với cái pháp hiền thiện cái pháp hiền thiện ở đây nó có ba điều một là sapapa passa akarnang là không làm các điều ác Kusalasu Upasampada là hãy thực hiện tu tập các việc lành, các hành lành. Và thứ ba là Sajit Tapariyo Dapanang, tức là tự thanh lọc nội tâm được trong sạch. Nếu mà chúng ta làm được theo lời của Đức Phật dạy như thế đó Thì cho dù chúng ta có chết chúng ta cũng được an nhiên tự tại ra đi bởi vì cái chết nó đến với quý vị mạng sống này có sự chết là chắc chắn không ai thoát khỏi và cái chết nó đến bất kỳ lúc nào chúng ta không biết được như vậy thì hiện tại hãy có cái thời gian chúng ta hãy tranh thủ để chúng ta an trú trong cái niệm thiện pháp thì như vậy chúng ta mới chúng ta mới được an nhiên tự tại ở nhân loại của chúng ta chúng ta bây giờ chúng ta sống chúng ta có năm điều bất định mà chúng ta không biết trước được một là cái sự bệnh hoạn nó xảy ra cái sự bệnh tật xảy ra chúng ta không biết trước được có người đang khỏe mạnh như vậy thưa quý vị buổi sáng đang khỏe mạnh như vậy ra quán cà phê ngồi uống cà phê là gục xuống là chết ở trong một clip một clip ở youtube có cái cô nọ có cái cô cô đó cổ à, đi vào ở trong cái tiệm gội đầu cổ gội đầu để cho người ta làm đẹp ấy mà làm sạch làm đẹp vừa xong gội đầu vừa xong cổ ngồi đó bắt đầu chuẩn bị để mà thanh toán tiền thì cổ gục xuống trên bàn đó được ủng hộ ngã nghe ra cổ chết đồ cổ lắm chứ quý vị cho nên cái cái sự bệnh tật là bất định cái thứ hai nữa là cái thời giờ chết cũng là bất định chúng ta đừng có nghĩ rằng là chúng ta sống trăm tuổi mới chết không ai biết trước được là mình chết ở trong cái lứa tuổi nào ở trong cái chặng tuổi nào có người thì chết trẻ có người chết trung niên có người chết già chết lão niên đồng tuổi với nhau đó nhưng mà có người chết sớm có người chết trễ cái đó là tùy theo cái duy nghiệp thôi không biết trước được cái điều thứ ba mà chúng ta không biết trước được đó là cái nơi chúng ta chết Đức Phật ngài dạy rằng có những chúng sanh sanh ở trên bờ nhưng mà chết ở dưới nước té xong mà chết có những chúng sanh sanh ở dưới nước mà chết trên bờ như là cái loài cá loài thủy tộc bị người ta vớt lên người ta lưới lên người ta bắt lên chết ở trên bờ còn như loài người chúng ta sanh dưới đất và chết ở trên hư không chúng ta đi máy bay máy bay nó nổ trên nó nổ trên hư không rồi chết ở trên đó cho nên cái nơi chết chúng ta không biết trước được rồi cách chết chúng ta không biết trước được đức phật ngài dạy rằng cái sự chết đến với chúng sanh rất dễ có nhiều nguyên nhân lắm một ngọn gió độc có thể làm cho ta chết được <laughs> một bí vật thực độc chúng ta ăn vào có thể ngộ được vô độc mà chết chúng ta có thể té ngã mà chết mình, mình té ngã mình đập đầu chấn thương sọ não vậy chết như sao chúng ta có thể bị người khác giết hại mà chết vân vân chết có nhiều cách rồi lại nữa cái điều thứ năm là cảnh giới tái sanh đối với nhân loại chúng ta chúng ta là bất định chúng ta không biết được bây giờ mình đang làm người như thế này chưa chắc gì chúng ta chết mà sanh trở lại khỏi người hay là chúng ta đã làm người sau khi thoát kiếp nhân loại chúng ta sanh thì chết sanh thì khỏi chư thiên hiếm lắm thôi đức phật là dạy trong kinh này các tỳ theo ít hai là những con người từ cõi nhân loại mệnh chung sanh trở lại cõi nhân loại nhiều thai là những chúng sanh từ cõi nhân loại chết sanh xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh atula ít thay là những chúng sanh từ cõi nhân loại chết sanh về cõi trời nhiều thai là từ cõi nhân loại sanh xuống địa ngục cũng vậy ít thai là những vị chư thiên từ ở cõi trời mệnh chung sanh trở lại cõi trời ít thai là những chư thiên từ cõi trời mệnh chung mà sanh xuống cõi người ít lắm mà nhiều thay là những vị chư thiên sau khi mệnh chung ở khổ trời đó sanh xuống địa ngục nào quỷ súc sanh ở tu la vân vân thì như vậy chúng ta thấy đó nếu mà xét đi xét lại một người có trí tuệ khôn ngoan Sư không có bắt buộc quý vị là phải Tín ngưỡng Đức Phật trừ ra là những vị xuất gia hay là những người cư sĩ đã quy y tam bảo thì đã tín ngưỡng đức phật còn bây giờ những bà con phật tử chúng ta những người chưa có biết phật pháp không tin phật pháp nhưng mà quý vị phải tin một điều là có thân đây ta sẽ phải bị già không thoát khỏi sự già Quý vị phải tin rằng có thân đây phải bị bệnh không thoát khỏi bệnh Quý vị phải tin rằng có thân đây phải bị chết không thoát khỏi sự chết Quý vị phải tin rằng cuộc đời này là quán trọ Trước sau gì ta cũng phải sanh ly tử biệt với người thân người thương Không thể nào mà chúng người thân đó sống chung với mình hoài Mà cũng không phải mình sống theo người thân đó hoài Cuộc đời nó phải tan rã thôi tôi cho dù một người không tin Phật Pháp Họ cũng phải chết Một người không tin nghiệp báo Họ cũng phải bị bệnh Một người hoàn toàn Là phủ nhận nhân quả nghiệp báo Người đó sau khi mệnh chung, họ vẫn phải tái sanh xuống cảnh giới của khổ, khổ đau Ở địa ngục đạo quỷ xuất sanh đâu to la Cho nên ở đây à, ờ, sư muốn nói với các bà con ở đây là bây giờ quý vị khoan nghĩ đến cái vấn đề là đức phật là ai tôi đâu phải là phật tử mà cần gì phải nghe pháp cần vậy gì phải học pháp quý vị đừng đặt vấn đề đó những vấn đề mà sư nói ở đây thì quý vị tự biết rằng là đó là một cái quy luật ở trong cuộc đời cái số phận chung cho cả tất cả chúng ta cho nên chúng ta cứ sống như vậy nếu như chúng ta không tin gì cả chúng ta không nghĩ đến cái sự già sự bệnh sự chết chúng ta không nghĩ đến giữ cái tâm hiền thiện cái tâm lành thì sau khi mệnh chung chúng ta ráng mà chịu thật sự ra có những cái chết chúng ta rất là yên tâm thí dụ như thầy giáo đắc hoặc là những người phật tử đã từng biết phật pháp đã từng đi làm phước khi họ có mệnh chung đi nữa họ có chết thỉnh chư tăng đến chư tăng ờ, tụng kinh cho họ tụng kinh để quán tưởng thôi chứ không phải cầu gì bởi vì chúng sanh đó đã từng làm việc lành giống như là dầu mà cho đem đổ xuống nước thì nó bao giờ dầu nó cũng nổi lên trên mặt nước khỏi cần phải tụng nhưng mà một người mà làm ác đó họ giống như là cái tảng đá ném xuống hồ thì đá nó chìm xuống cho dù thân nhân quý thuộc có mời thỉnh tăng ni đến nhà để tụng kinh cầu siêu trong cái đám ma bảo đảm quý vị là những cái người chết đó họ cũng phải chìm xuống địa ngục chứ không thể nào nổi lên trên nước được nếu mà quý, nếu mà những người kia họ không có tu tập mà chỉ cần à, có thân nhân gửi gắm chưa tăng tụng kinh để mà cầu siêu để mà siêu độ được đó thì như vậy ai tu làm chi cực khổ tu hành chi cực khổ cứ nhờ người nào đó họ thỉnh tăng về để tụng kinh lúc mà chết là siêu rồi không đâu thưa quý cái đó không được đâu cho nên chi chúng ta phải cố gắng một lần nữa đức phật này dạy rằng đêm dài với kẻ thức đường dài với kẻ mệt lưng hồ dài với kẻ ngu không hiểu được chánh pháp khi một người mà thao thức trằn trọc không ngủ được với họ họ cảm thấy đêm quá dài nhưng mà đêm dài đó, thì cũng chỉ là 5 canh hay là 8 tiếng 6 tiếng đồng hồ thôi nó cũng không khác hơn cái thời gian của một người người mà họ ngủ ngon nó cũng vậy nhưng mà tại vì tâm của họ họ bị thao thức cho nên họ cảm thấy đêm dài cái chuyện đó là gì đường dài cho kẻ mệt một chặng đường chỉ có năm ba cây số hàng ngày người đó họ đi tới đi lui họ cảm thấy là bình thường nhưng hôm nay họ bị mệt quá hoặc họ muốn cản cho nên họ lộ bộ họ đi họ cảm thấy con đường hôm nay sao dài quá thì con đường dài hay là ngắn là do cái tâm trạng của người mệt hay khỏe chứ con đường năm cây số vẫn là năm cây số năm ngàn năm ngàn mét nó không phải dài hay ngắn theo người mà do tâm người nhưng mà có một điều là luân hồi dài cho kẻ thiểu trí Sangsaro Difo Palanang Sangsaro Sathamang Avachanatang Người mà không hiểu được chánh pháp Thì cái sự luân hồi kéo dài nhiều giờ Ở đây chánh pháp Chúng ta phải hiểu là Những cái quy luật Mà Đức Phật Ngài đã nói Cái quy luật về cái sự sanh, sự già, sự bệnh, sự chết Sự tái sanh cái quy luật đó là quy luật muôn đời đó là sách thâm ăn là cái chân lý chúng ta hiểu được cái chân lý đó thì chúng ta mới có thể tu tập được cho nó tốt cho nó hiền thiện cho nên khi mà người à, cư sĩ chúng ta đó chúng ta không có điều kiện để tu tập ráo riết như là các vị tu sĩ nhưng mà ít ra thì người cư sĩ chúng ta cũng phải cũng phải biết làm những cái thiện pháp thì bây giờ tôi muốn nhắc đến những cái thiện pháp đơn giản để cho quý vị nhớ quý vị thử xem coi có thể làm được hay không chứ đừng để cái cuộc sống của chúng ta làm ác thì nhiều và làm thiện thì quá ít sắc sanh trộm cắp tài dâm nói dối uống rượu nói đâm thọc nói độc ác nói lời vô ích nhảm nhí cái chuyện đó chúng ta khỏi ai dạy chúng ta cũng biết làm nữa khỏi ai dạy chúng ta cũng biết làm nữa nhưng mà những cái điều thiện như là bố thí xả tài tức là cái tâm rộng rãi phóng khoáng à, biết chia sẻ cái tài sản của mình cái vật sở hữu mình cho người khác lá lành đùm lá rách vân vân hay là chúng ta nâng cúng dường đến các vị xuất gia tu hành rồi giữ giới chúng ta từ bỏ cái điều ác thân thì từ bỏ sắc sanh từ bỏ trộm cắp từ bỏ giờ tà dâm khẩu chúng ta từ bỏ nói dối từ bỏ nói đâm thọc từ bỏ nói độc ác từ bỏ nói lời với ý từ bỏ tham ác sân ác tà kiến ác đó là làm các là chúng ta giữ giới rồi chúng ta à, tu tiến tức là chúng ta <clears throat> rèn luyện cái tâm này một người cao lớn mập to nhưng mà cái tâm của họ chỉ là dãy đầy tham sân si thì đức phật nói là con người đó là con người nhỏ xíu ti tiện nó không có trưởng thành lớn cái thể xác nhưng mà nó không có trưởng thành cái trí tuệ như là một con bò nó chỉ lớn cái cơ bắp nhưng mà cái não của nó nó không có nó không có trí tuệ thì chúng ta phải làm sao ngược lại cái thân xác này như thế nào đi nữa nhưng mà chúng ta phải biết rèn luyện cái tâm của mình cho tốt đẹp bây giờ hai người gặp cái cảnh bất tội nguyện như ai đó họ mắng chửi một người thì nhìn thấy nhìn chịu đựng im lặng mặt thản nhiên không có đến gì đến đó thì như vậy cái người này được gọi là ông người nhưng mà gặp ai đó mắng chửi đến đập họ làm khổ họ lúc bây giờ là họ <coughs> ở sân si <coughs> họ đỏ mặt tía tay họ rung thịt yếu đuối vì mà bất bình gặp cảnh ngang trái khổ đau mà chỉ biết im lặng bình thản chúng ta đừng cho rằng người đó là tâm yếu này. chỉ có người cái nội lực mạnh đó là họ mới có thể giữ được cái trạng thái tâm như thế còn cái người cái tâm yếu đó, thì khi mà gặp cái hoàn cảnh gì là họ hay bực bội khó chịu cho nên ở đây đó chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta sống phải biết rèn luyện tâm rồi à, thứ tư nữa là chúng ta phải chúng ta làm thiện chúng ta phải có pháp cung kính bây giờ quý vị không cần phải nói cái chuyện mà chúng ta đi chùa chúng ta kính phật trọng tăng ngay cả chuyện ở nhà đây nè người nào mà biết kính lễ cha mẹ biết tôn trọng anh chị em anh chị là những người lớn tuổi hơn mình những người già cả láng giềng ở lối sớm đáng cô đáng bác đáng ông bà thì luôn luôn mình có cái lời nói lịch sự cung kính tôn trọng thì đó cũng là một thiện pháp cái đó cũng là một thiện pháp rồi phục vụ quay vô quay trái là chúng ta sống ở làng sớm người ta nói là tối lửa tắt đèn khi mình hữu sự thì làng sớm họ đến họ giúp đỡ mình thì ngược lại khi người ta hữu sự thì mình cũng đến mà giúp đỡ lại chứ ở đời này sư thấy nó có nhiều trường hợp xảy ra lắm thưa quý vị hễ mà đi đến làm giúp đỡ cho người đó giúp cho người đó làm cái việc gì cho người đó đó lợp cái căn nhà cũng phải có tiền phải có tiền không bây giờ nó khác hồi xưa hồi xưa tôi là nghe sớm để quý vị biết là ở trong sớm nhà nào mà hôm nay mà sửa soạn dựng nhà lợp nhà đó là thanh niên trai tráng ở trong làng là họ xúm nhau lại để làm dùm làm dùm bà con lối sớm mà ăn tiền cái gì ta làm dùm thôi người ta phục vụ mà ta lợi hành còn bây giờ mình làm là đi làm cái gì mà có tiền thì mới đi làm chứ không có làm công không à thậm chí bây giờ người ta đi chùa người ta làm việc trong chùa cũng phải có tiền mướn mới được chứ không có là không được cái đó cũng là cái cái chúng ta yếu kém về thiện pháp phục vụ còn thuyết còn cái vấn đề mà thuyết pháp thính pháp hội phước thị phước cả tránh di kiến thì cái đó thôi những cái thiện pháp này để khi nào mà chúng ta đã trở thành một người Phật tử thuần thành rồi đó thì lúc bây giờ chúng ta mới tìm hiểu để chúng ta làm các thiện pháp đó nhưng mà bây giờ quý vị chỉ cần làm năm cái thiện pháp đầu thôi gặp người khốn khó nghèo khổ mình ra tay giúp đỡ gọi là bố thí trong cuộc sống chúng ta phải có một cái nguyên tắc hiền thiện cái điều gì mà bất dơ sắc đức chúng ta đừng làm chỉ làm những gì mà tu nhân tích đức mà thôi thứ ba nữa là chúng ta phải biết dạy tâm mình huấn luyện mình chứ đừng nghĩ rằng mình dạy người khác nhưng mà đến bản thân dạy không được có những thầy cô giáo đi dạy học trò dạy được dạy lễ nghĩa dạy văn chưa được nhưng mà khi mà những thầy cô giáo đó về tới nhà ở xóm làng thì mắng chửi chửi lộn với hàng xóm cái đó coi sao được rồi chúng ta phải chúng ta phải biết rèn luyện tâm phải biết dạy tâm này và thứ tư là phải biết cái sự cung kính cung kính ông bà cha mẹ những người lớn tuổi hơn mình rồi chúng ta phải biết phục vụ là phải biết lợi hành tức là làm lễ cho người khác khi mà mình có sức khỏe mình nên đỡ đần người khác thì như vậy chúng ta làm thiện cái đó mới tốt từ cái thiện nhỏ đó mà chúng ta làm được thì đến chuyện thiện lớn chúng ta mới làm được Đức Phật ngài dạy rằng chớ khinh thường cái điều thiện nhỏ cho rằng không kết quả từng giọt nước nhỏ dần lâu ngày cũng tràn bình cũng bị người trí được thấm dừng phước báo cũng do nhờ làm phước từng chút từng chút nó mới được gì cho nên xin hy vọng rằng là các bà con phật tử chúng ta hay là bà con thân quý ngày hôm nay mà quý vị đi đến làm lễ chung thất cho thầy lâm kim đắc có mặt ở đây sau khi nghe pháp xong quý vị trở về quý vị sẽ chỉnh đốn lại cái tư tưởng cái cách sống của mình và chúng ta nên biết ở đời có đức không sức mà ăn thì chúng ta phải chỉnh đốn làm sao để chúng ta tạo được cái công đức trong trong đời sống chứ nếu mà chúng ta sống mà chúng ta sống thất đức thì chúng ta đừng có hy vọng là chúng ta đi núi đi đình đi miễu để chúng ta khấn vái cầu nguyện cho mình là ăn nên làm ra không có đâu không có đâu thưa quý chúng ta phải biết chỉnh đốn từ cái tư tưởng cái sở hành lời nói của chúng ta cho nó tốt đẹp thì như vậy nó mới đưa đến đưa đến một cái trạng thái một con người giống như là một con người đó cái nội tâm cũng giống như cái mảnh đất mù mỡ mưa xuống cái mảnh đất đó nó có thể hấp thụ được nước nhiều và trong cái mảnh đất mù mỡ đó người ta đặt cây giống xuống bất cứ cây gì nó cũng mọc lên xanh tốt tươi tốt cũng vậy đừng để cho nội tâm của chúng ta nó khô cằn như mảnh đất sỏi đá cái mảnh đất sỏi đá quý vị thấy đi ra ngoài miền ngoài đó có những nơi không có trồng trĩa không có trồng trọt được gì hết cái đó là cái mảnh đất quá xấu mưa xuống thì nó chỉ biết là nó tràn xuống đồng bằng để mà nó tạo thành cơn lũ quét thôi chứ nó không có rút không có giữ lại trên mặt đất và đất đó nó xấu đến mức độ mà người ta cuốc người ta đào lên bới lên cũng không được mà trồng cây gì nó cũng không sống nó chỉ đều đèo đẹp thôi cũng vậy chúng ta phải làm sao cái mảnh đất nội tâm của chúng ta nó phải màu mỡ tức là chúng ta phải có cái nội tâm phải thiện pháp cái nội tâm phải là thiện pháp thì như vậy cái nội tâm mới màu mỡ được thì ờ, hôm nay thể theo lời thỉnh cầu của gia đình ờ, Phật tử thí, thí chủ thỉnh sư thuyết pháp cho bà con quý thuộc nghe cũng có Phật tử nghe và có các vị ờ, tăng ni cùng nghe pháp để xin gửi đến quý vị một cái bài pháp với cái ý nghĩa như vậy chúng ta hãy cố gắng cho tốt đẹp với cái phần phước của thời pháp thí hôm nay xin hồi hướng đến hương linh của cư sĩ thiện phước thế danh là lâm kim đắc thọ 85 tuổi mong rằng hương linh của thầy nếu mà có sanh về cảnh giới chư thiên <clears throat> hãy tùy hỷ phước và hộ trì cho Phật Pháp được tồn tại lâu dài và luôn luôn kiếp sống nào cũng Thầy cũng nhớ được cái tâm nguyện của mình với cái nguyện vọng chánh đẳng chánh giác để lo thực hành Pháp Ba La Mật ngõ hầu được giải thoát trong tương lai y như ý nguyện và xin chia phước đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài được sáng vui tiến hóa nam mô bổn sư thích ca mâu